おあっとsao không sao không sao không sao bởi vì gà thế nhờ cái thằng này cứ từ từ thôi ok <laughs> chưa 존나 잘한다 <laughs> 우와 굿굿 thèm chưa thèm chưa thấy chưa thấy thèm chưa thấy thấy thấy anh anh hiểu đánh thèm chưa ừ. Ai giỏi tiếng Anh đâu anh em tôi mà giỏi tiếng Anh là tôi mà chiến tài Chiến tài ok chưa đó, đó khi bạn ấy cũng muốn tiếng Anh như anh tôi thôi à <laughs> Đúng rồi, đâu phải đâu phải ai biết tiếng Anh đâu Nó hỏi là Việt Nam à Yeah, yeah, Việt Nam, Việt Nam You, you can now Này ngu à, thằng này chắc tí tí mình lựa thằng nào giỏi tiếng Anh như mình hơn ở đây hiểu không? tí à, tí mà tôi tôi tuyển thằng khác tuyển thằng khác mà thằng nào mà cảm giác mà cho tôi thấy cái sự gọi là in lịch in lịch nó chuẩn hoặc là cho tôi có thể đổi tên hay là tôi kèm cho tôi tôi dắt nó đi theo còn không không cho tôi thấy cái điều đấy là tôi tôi bỏ ok <laughs> chưa Ê, hey, baby baby alo alo um um um um wow Wow, nice, nice, nice baby. Nhiều nhiều nhiều nhiều mic, nhiều mic, nhiều mic kìa bạn này. mít mít mic baby ơi, mít mic baby ơi. anh à, anh nhỏ nhỏ anh nhỏ chưa? Año. Ờ, ờ, ờ, alo. Nice, oh, oh, nice. I, I, I love you. I love you. You, uh, you, uh, uh, gì gì ta? Họ ờ, hỏi nó có phải là gay không mà nói sao đây nhỉ Ho à? Ui mẹ ho, ho thằng này có bị có bị cãi không ta? <laughs> hình thế cậu kia. Yeah, yeah. Ôi. Ôi lối thủ. Ủa. sư 나이스 sư, ui nó sau lưng nè sau lưng sau lưng sau lưng vào vào vào vào ai chà chà dừng lại ơi ơi ơi ơi ơi <laughs> 아, 차차차차. 아, 아, 아, 아, 아, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 어, 오는 펑. 뭐- 몰라 잘하는데? 야, 야, 야. 뭐, 뭐, 아, yo, yo, yo, yo, yo, yo. 아, no, no, wait up, no, wait up. 어, 오케이, yo, yo, yo. 야, 야, 존나 잘한다 진짜로. 씨발. cao cao rồi nếu là một cái thịt mẹ thì chết rồi khoái liền mấy thằng này khoái liền anh em khoái liền đàn nó kiểu được ngang là nó khoái liền đó ok khoái liền hả khoái khoái liền khoái liền khoái liền yeah you you khoái liền khoái liền tốt của khoái khoái khoái khoái khoái liền oh, ok With me, with me, with me. Go, go, go, go. Yo, yo, yo, yo, yo. Take ya! Take ya! Okay, baby. anh anh em bây giờ hỏi hỏi hỏi nó có thích uh, thích chơi gay không hỏi sao nhỉ? Uh, uh, à, sao ta sao ta nói sao ta à, để tôi phải dịch mới được nè trước gì mà bây giờ mới thấy ờ, hồi xưa ngu hồi xưa không chịu học tiếng anh hồi xưa quá ngu bây giờ mẹ bây giờ in in lịch quá quá yêu rồi quay quay quay quay quay quay ôi ờ. ôi ôi ôi ui bây giờ bây giờ bà nó lên chạm với tôi nói gì máu máu máu máu máu máu ờ, à, hiểu anh em ạ, tao không hiểu anh em ạ. À, em nói tiếng ai hiểu à? Em nói ai hiểu à? Hoàng hoàng hoàng hoàng. Mình mình lên mình search Google cho nó dịch cho nó chuẩn một tí. Không hiểu à? Không hiểu à? Sao nói dễ hiểu lắm mà ta English English nó chuẩn mà English nó chuẩn mà anh em sao không hiểu nhỉ à... Khoan, khoan, từ từ em thấy không anh em thấy cái, cái tác hại của cộng đồng tiếng Anh là gì rồi go go go go go baby oh excellent excellent Liên liên liên liên Ô, oh, sao sao sao sao bởi vì gà thích nhờ cái thằng này từ từ thôi <laughs> ok chưa 존나 잘한다 우와 굿굿 thèm chưa thèm chưa thấy chưa thấy thèm chưa thấy thấy thấy anh, anh hiểu đành thèm chưa ừ. đua đua đua du anh ờ, phát mi ở, dán ra luôn giờ dạ, tùy chuẩn thằng này ngay rồi không mà mình nghĩ nó không hiểu đâu các bạn mình nghĩ nó không hiểu đâu da dạ là da dạ cho vui da cho vui chứ hiểu quần áo gì da cho vui đấy vô, vô, vô là quẳng đấy nha à, lên lên ghế nè lên ghế nè ta cho mày xuống ghế luôn à, lên, lên ghế này mẹ mày lên đi lên ghế đi lên ghế đi tao bật lên ghế đúng không bật lên ghế nè em ạ này đâu gì không biết đâu rồi vai nồi áp ca lên ghế nè lên ghế à thích lên ghế không đó. lên ghế nè lên ghế nè lên, lên ghế cho xuống ghế liền cho nó xuống ghế liền anh em không làm sao cho mấy thằng Hàn Quốc này nó khỏi liền khỏi yo, yo, yo, yo, go, go, go. Từ từ là thả đấy mà Thả sớm đâu có lấy được gì đâu Đấy, từ từ là thả, từ từ là thả vẫn lấy được đến thứ hai thứ ba Nice dude Wow No. Dario. à. Mẹ sao sao thằng này nó, nó mới tới nhanh thế nhở? Nice. sao mẹ sáng nay nó mới tới mình nhanh quá em ạ. Tưởng, tưởng đâu chạy được. Ai dè nó còn mới tới được. Lên, lên là lên luôn ở, ờ, ở Việt Nam Phương ăn bảo là phải phải có làm mới có ăn nha phải có làm mới có ăn những miền hàng này có biết cái ờ, cái cái câu gọi là ở bên Việt Nam mình không nhỉ có làm có ăn làm ra <laughs> ở Việt Nam vừa nãy câu này thông dụng phải đái anh em tí tí ờ, tí vâng ok vâng, Ờ, tí uh, tí mình gọi là mình uh, ờ, theo lời gọi là tiếp hùng gọi là bảo gọi là tức là phải phải đi truyền đạt gọi là ở ờ, các uh, nước khác anh hiểu không gọi là mình có ai 담배가 존나 싸우잖아 정글차 이 씨발아 giờ thằng này cười như thằng này nhá theo theo cái giọng nhá mình theo nghe nghe những cái giọng nói của cái cái ông mà đang chơi với mình á thì mình nghĩ nó phải ít nhất là phải tầm đã tư duy ở đây đi không như là tầm một tám kia rất là béo thằng này thằng này rất là béo nhá thằng này tôi tôi nghe là nó rất là béo béo đấy nghe cái cái điều cười hay là cái ờ, cái nhưng ờ, mà cái đấy gọi là sao nhỉ đại loại đại loại là béo béo thằng này cái, cái âm lượng của nó béo quá đó tám ui ui oh oh shit <laughs> oh. <laughs> Sorry baby. Sorry. Nghe được, nghe được gì? Khảo thì không phải thứ hai của nó, nó bẻ được không? Nó bẻ lắm. Oh, nice dude. Mày. 뭐로? 나이스 나이스 플레이 bảo gì ta không ai nói gì ta ông mai từ câu sau á thì cái tư ly à? cái tư là hay là easy nha chỉ cái tư ly hai tư hai tư baby tần số âm thanh à tần số âm thanh à chuẩn yếu ơi à to với béo tuổi lớn tuổi nhá à, ờ, tâm tâm đấy tâm tâm đấy to béo thằng này thằng này to béo đấy thằng này nói chung lớn đấy tí tí tí hỏi thử tí hỏi thử